từ bấy

vật إني

năm bia đá a là để thơ ôi tớ ăn nhà có bên mà chẳng được đi a cũng có đời chờ đời à chờ